mà rẻ hơn khuyến mãi có để các bạn có thể tham gia tham khảo thử mức giá ở đây thì có số 1 là Osakaga 210H50 7 triệu bếp này là mặt kính nha các bạn à, số 2 Rinnai Rinnai 660 VCTS 5,5 triệu bếp này là full inox mặt kính số 3 Rinnai RTES 63 VCTS giá 4,8 dạ. triệu. 4,8 triệu em ly cái camera em ly chậm thôi em mua ly nhanh quá ai mà thấy số 4 Paloma BA 39B giá 2 triệu tư số 5 Paloma BA N39VA giá 2 triệu 2 số 6 Haman giá là 2,5 triệu số 7 uh, à, Rinai RTE 62 VC TNB giá 7 triệu số 8 Rinai S65VGAS giá 4,8 triệu số 9 uh, Rinnai KG661C GR giá 2,2 triệu ở đây có số 20 nè 20 Paloma IC 360 WAR 4,7 triệu trên đây có ờ, số 10 Paloma IC N36HR 2,7 triệu số 11 Rinai KG 34 NBK 2,9 triệu số 12 Paloma IC330 SFL 1,2 triệu số 13 Paloma IC330 SBR giá 2,2 triệu 14 Paloma IC330 SBR giá là 1,9 triệu 15 uh, ờ, Paloma ICS37KL 2,9 triệu 16 Rinai KGM 563 BE 2,4 triệu Rồng quá Đây là số 16 Rinnai KG M563BE 2,4 triệu Số 17 Rinnai N TM 56BL 2,2 triệu Số 18 Rinnai KGM 563DEG Giá 2,3 triệu Số 19 Paloma IC 330 SBR Giá là 1,8 triệu đó là một số cái loại bếp có mức mức giá cụ thể các bạn có thể ờ, xem clip và tham khảo nếu mà các bạn cảm thấy thích cái kiểu dáng bếp nào á muốn sở hữu cái bếp đó thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam luôn là 0909 306 149 để có thể biết được những ờ, mức giá chi tiết hơn bây giờ thì tôi sẽ test cho các bạn xem một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật đây tôi sẽ test thử cho bạn xem một lò bếp luôn bếp này thì ờ, có thương hiệu là Rinnai nè có số có máy số series là K GM64 6 KGM 640 DG bếp này cũng có 6 máy số cuối để bảo hành cho các bạn khi mà các bạn mua bếp á là 029 046 bây giờ tôi sẽ mở nắp ra cho các bạn xem nội thất của bên trong này. đây là nội thất của bếp đây tiếp theo tôi cũng sẽ đóng nắp lại và test một số những cái tính năng của bếp để các bạn xem thử <coughs> bếp này có mặt bếp là một men này là các bạn có thể dễ dàng vệ sinh chừa rửa khi mà chúng ta sử dụng dầu mỡ nó có bắn ra bếp có linh kiện đầy đủ luôn gồm có nắp khói kìm và một cặp đầu chia lửa của nó được làm bằng nhôm nguyên khối đây trong bếp thì cũng có bếp này cũng có lò nướng lò nướng này các bạn có thể sử dụng để nướng đồ ăn không có cần phải nhóm lửa khói bụi mất thời gian cũng như là có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox ngoài ra thì đến phía dưới và đằng sau của bếp thì cũng được bọc lưới lại cẩn thận để phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá gì đấy bây giờ tôi sẽ bật bếp lên cháy xanh đẹp bây giờ tôi sẽ mở nhọn lửa lại trước tiên đó, tôi sẽ thử cho các bạn xem cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp là tính năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mở nhọn lửa lại để dễ thổi hơn nè mô phỏng gió thổi từ 5 cho đến 7 giây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 thực tế gia đình của tôi đã sử dụng á, thì một gia đình bốn người ăn thì một bữa ăn như thế này á một ờ, nấu nó ăn một ngày hai lần thì một tháng chúng tôi tôi một bình ga giá 320 ngàn chúng tôi sử dụng được khoảng 2 tháng rưỡi do bếp này nó hao pin nên nếu các bạn sử dụng những loại pin thông thường như là pin con ó pin con thỏ như thế này thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần những loại pin mà có giá tốn kém hơn như là pin Panasonic nè Toshiba Maxell thì có giá thì khoảng 30 cho đến 40 ngàn một cặp các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tuần những loại pin này rất là tốn kém để tiết kiệm thì các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này để thì ờ, đây. bếp bên phải của tôi vừa mới khóa ga nè, cái theo tiếng đóng đờ le các bạn có thể nghe thấy đây. bếp đã khóa ga này khi đặt đến 260 độ đây đứng cái vai đừng có che thứ hai á là khi mà em ờ, đo cái nhiệt độ á em phải đưa cái ờ, súng gần cái camera này cho khách là thấy ha, chứ đừng có đưa sang vậy bên phải của tôi đã khóa ga trước nè khóa ga thì các bạn lưu ý á thời bếp nó có vị trí khác nhau thì thời gian khóa ga của nó cũng sẽ khác nhau tại vì nhiệt độ của nó nó, khác nhau á các bạn nên lưu ý điều này ở đây bên trái khóa ga sau nè thì nói tiếp vấn đề về pin á, để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn một viên pin sạc như thế này viên pin sạc này á, tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc của nó là 16 tiếng là nó sẽ đầy khi mà các bạn sạc đầy thì các bạn cũng có thể sử dụng từ 3 cho đến 4 tháng bếp bên phải đã khóa ga luôn nè như công tắc vẫn đang mở đây thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công ở cả hai bếp để sử dụng pin pin sạc này á, thì các bạn kéo hộp pin ở vị trí này ra nè, bếp phải sử dụng một cặp pin đại như thế này vừa rồi là shop chúng tôi đã à, hướng dẫn cho các bạn ờ, thử cái chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi tức là trong quá trình sử dụng mà ờ, các bạn quên nước cạn nồi thì bếp sẽ khóa ga đó là ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật nhưng mà ngược lại khi mà khách hàng cần rang rang đậu rang bất kỳ cái gì rang đậu khô á thì bếp nó sẽ thường xuyên khóa ga và các bạn không sử dụng được chế độ rang shop chúng tôi có cung cấp dòng ờ, bếp ga đặc biệt có chế độ rang rang thoải mái không bếp sẽ không khóa ga thì uh, nếu mà bạn nào mà có nhu cầu rang á thì uh, khi mà mua hàng á các bạn uh, lưu ý uh, nhắc nhở nhân viên của shop thì uh, chúng tôi sẽ uh, hướng dẫn cho các bạn sử dụng chế độ rang ha nguyên bản của bếp thì nó không có chế độ rang nhưng mà shop chúng tôi có uh, cái dòng bếp uh, đặc biệt có chế độ rang thì uh, khi nào mà bạn nào có nhu cầu thì ờ, nhớ ờ, nhắc nhở nhân viên của shop thì chúng tôi sẽ ờ, làm cho các bạn sau này nhớ kèm theo câu đó thì bây giờ bếp này á, tôi sẽ nói tiếp vấn đề về pin cho các bạn còn như bếp này nè nó không có chế độ đen các bạn mà như hồi nãy là có anh giới thiệu rồi các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua tư nhân viên của shop để có thể tư vấn thêm về chi tiết đó còn đối với pin sạc này á thì để lắp vào đây á thì các bạn và lấy hai cặp pin ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này hộp pin của nó có phần dài nè chiều dài của viên pin sạc này á nó ngắn thôi không lắp vừa vào được vì thế để kèm với đó chúng tôi có kèm cho các bạn một cái thanh lò xo như thế này để tăng chiều dài cho viên pin nó phù hợp với hộp pin các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên pin khi giao cho các bạn đó chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi nè dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm ở cực dương nó sẽ một một cái lỗ nhỏ như thế này các bạn móc cái lò xo vào và để cố định nó như thế này đây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 thì thường gặp vấn đề về cái lượng tích lưu ga không có ổn định làm cho cái ngọn lửa nó không có được xanh đẹp như thế này mà nó lại bị đỏ thì 90% cái đó là nguyên nhân là do cái van ga chúng ta sử dụng không phù hợp ở đây chúng tôi có bán một cái van ga Namilus NA345S này đây là cái van ga chúng tôi cảm thấy là phù hợp với cái bếp ga nội địa Nhật này nhất bán với giá là 130.000 một chiếc ở những nơi khác họ sẽ bán với giá là 160.000 và cũng quảng cáo đây là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng mà các bạn lưu ý đây chỉ là các sản phẩm của Việt Nam sản xuất và xuất khẩu đi nước ngoài mà thôi ngoài ra nơi sản xuất của nó là ở Việt Nam